Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về tiếng Nhật IT Computer. À, vẫn với chủ đề về các cái đoạn văn hoặc là các cái phần trao đổi thực tế trong công việc à, IT Computer thì hôm nay mình sẽ à, giới thiệu với các bạn một số các cái câu văn, các cái từ ngữ mà thường được hay sử dụng trong dự án. À, và thông qua cái phần đọc này mình sẽ cùng đến phân tích chi tiết cụ thể nó rồi à, sẽ cùng dịch với các bạn nhé. Bài ví dụ ngày hôm nay thì nó là hình thức dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Hôm trước thì mình đã vừa dịch từ Việt sang Nhật rồi đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ chuyển từ Nhật sang Việt. Cái phần đầu tiên ở đây mình sẽ thấy là an ken kê tại à, kibo. Cái phần kê tai ở đây nó là chính là cái hình thái an ken ở đây nó chính là bằng với lại projecto là cái dự án của mình cái hình thái hình thức hoặc là cái quy mô của dự án thì ở đây mình bắt gặp một cái từ mà hay dùng đó là men man và men day thì trong cái trường hợp này nó là men man à, men man là tính số người trên một tháng à, để cần có để à, làm dự án đó còn ngược lại thì nó là men day thì là số người à, trên một ngày để mà phát triển dự án thì ở đây nó là project thì ở đây nó là project base là project base là về cơ bản thì là dự án sẽ để là 10.5 men man là cần 10,5 người trên một tháng à, tiếp đến là kai hat hai kệ là cái bối cảnh đúng không cái background cái bối cảnh cái cái câu chuyện phía sau cái nền tảng bối cảnh của dự án thì ở đây mình sẽ có là gì đây cô jinzo hono siu toku ni yoru check in 機能を構築するために利用するユーザーのパスポートをスキャンするアプリケーションを構築する必要があった。 là cái bối cảnh để mà mình phát triển cái dự án này đó là cần phải làm sao cần phải à, cô trích cự là một cái từ cũng rất là hay dùng à, là mình xây dựng một cái app nào đấy à, cấu trúc lên một cái app nào đấy một cái application là một cái app nào đấy để mà phải scan cái phần passport là cái hộ chiếu của người sử dụng và cái cụm là lio sư ở đây là động từ đúng không thì tất cả những cái ở đằng trước đây nó sẽ bổ nghĩa cho cái cái cái cái app này đúng không là cần xây dựng một cái app để scan hộ chiếu của người dùng À, cái user ở đây nó chính là người dùng hoặc là à, nếu mà dịch kiểu word by word ý, thì nó chính là hộ chiếu mà user sử dụng đúng không thì cần phải scan cái passport uh, của um, người dùng hay là hộ chiếu mà user đang sử dụng để mà tameni đúng không để mà uh, xây dựng một cái chức năng một cái kino kino ở đây đó là một cái chức năng của dự án trong dự án của mình nó sẽ có chức năng login logout rồi uh, tính toán hoặc là bán hàng gì gì đó thì là ở đây nó là một cái chức một trong số những cái chức năng của dự án là uh, chức năng check in uh, khi mà um, uh, ni yoru ở đây thì nó là bằng cái cách nào đấy thường dùng trong câu có ý bị động đúng không thì sẽ là à, để mà xây dựng cái chức năng check in à, bằng cái cách là là lấy thông tin à, cá nhân cái từ siêu tốc cự này cũng là một cái từ mà điển hình ở trong IT đó là mình ghét thông tin về mình lấy thông tin về à, lấy thông tin à, từ database về đúng không từ cơ sở dữ liệu người dùng về hoặc là lấy thông tin từ à, thư viện về hoặc là ở đây nó chính là lấy những cái thông tin cá nhân à, ở trên cái app ừ, đấy về thì trong cái câu này mình sẽ dịch hoàn thiện ở đây là gì à, bối cảnh để mà phát triển cái dự án này đó là cần xây dựng một cái app để scan được hộ chiếu của người dùng để mà xây dựng một cái chức năng check in à, bằng cái cách là lấy thông tin cá nhân thì ở đây mình có cái từ cô trích cự là một này kino là hai này siêu tốc cự là ba này là ba cái từ mà mình muốn nhấn mạnh trong cái trong cái bài này à, nhớ một cái điều nữa đó là cái từ KH KH ở đây là phát triển đúng không bình thường nó là phát triển dự án rồi à, KH project tổ là dự án phát triển này rồi KH xã là người phát triển này nói chung là KH là phát triển dự án à, thì mình sẽ phải nhớ ngầm thì mình sẽ phải hiểu ngầm ở đây đó là cái bối cảnh phát triển bối cảnh phát triển thì là um, nghe tiếng việt thì nó không được xuôi lắm đúng không thì mình phải hiểu ngầm nó là gì bối cảnh phát triển dự án tại vì cái sự ở đây nó bản chất nó là người phát triển là dự án phát triển là cái project mà mình cần phát triển đúng không thì mình phải hiểu một cách nôm na như vậy để mà có thể dịch được một, sao cho nó thuần việt một chút cho cái câu văn của mình nó được xuôi user application nộ 飲食代金のチェックアウト時に生産できるシステムが必要であったlà gì cần phải có làm sao Ờ, quay trở lại một chút là trong một cái câu IT ý, thì về mặt cấu trúc ngữ pháp thì nó không phải là quá khó nó chỉ sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp rất là đơn giản và mình sẽ có một cái quy tắc mà bất di bất dịch trong tiếng Nhật đó là dịch từ cái chính đến cái phụ và dịch từ cái cuối lên à, thì dịch từ động từ chính dịch lên rồi câu danh từ câu động từ câu tính từ thì mình đã chia sẻ hết rồi chỉ các bạn có thể xem lại các cái video của mình thì ở đây mình sẽ dịch là gì đây là cần có cái hệ thống đúng không cần có cái hệ thống để mà à, có thể làm sao xê xăng ở đây nó là tính toán một cách chính xác khi mà check out cái số tiền ăn à, trong cái lúc cái cái cái từ tai dai chịu đây là trong cái lúc mà ở đó trong cái lúc tồn tại ở đó thì nếu như mà để hiểu cái câu này thì mình phải hiểu cái luồng ở đằng sau đó đúng không là cái ở đoạn trên này nó có là yêu user ga application o shioste tai dai chịu no in soku daikin là cái số tiền ăn trong cái lúc mà uh, còn ở đó đúng không? Có là trong cái lúc ở đó là ở đâu, trong cái lúc như thế nào thì là trong cái lúc mà cái người user đấy người ta đang sử dụng app uh, khi mà cái từ check out ở đây nó chính là cái tính toán ra cái số tiền đúng không có là cần phải có một cái hệ thống mà có thể tính toán ra một cách chính xác khi mà muốn check out ra cái số tiền là tính toán ra được một cái số tiền ăn uống trong cái lúc mà mình gì trong cái lúc mà user người ta sử dụng cái app đấy cái bối cảnh của cái dự án này của mình nó là như vậy là mình sẽ cần phải eh, gọi là tạo ra một cái app như vậy sử dụng cái thông tin cá nhân của người dùng ờ, rồi ờ, một cái hệ thống để mà tính toán được cái số tiền ờ, khi mà mình sử dụng app Ờ, tính toán cái số tiền mà user người ta sử dụng đúng không? thì tiếp đến ở đây nó chính là cái hạt chữ ờ, nộ muzukashisa um, là sự ờ, là cái độ khó đúng không độ khó của dự án hay là độ khó phát triển đấy thì mình sẽ hiểu đây chính là cái độ khó của việc phát triển dự án thì ở đây mình bắt gặp một cái cái cái keyword đó là OCR thì OCR ở đây nó là một cái thuật ngữ mà được viết tắt bởi cái cụm từ là tiếng Anh nó là đây thì về cơ bản thì mình sẽ dịch nó là cái nhận dạng ký tự quang học thì đây là một cái ứng dụng công nghệ chuyên dùng để đọc text ở trên file ảnh thì ở đây nó chính là O OCRO 使用して日本語で合格情報を99%の精度で読み取ることを可能にする必要があった。là cái độ khó của phát triển đó là cần phải ố canonies sự là một cái cấu trúc ngữ pháp đúng không là cho phép cái gì đó uh, hoặc là um, có thể làm cái gì đó biến cái gì đó thành có thể đúng không nếu mà cấu trúc thuần của nó sẽ là nani nani nani o oh, nani nani ni sự ví dụ như là uh, lấy cái gì đó làm cái gì lấy cái gì đó làm quan trọng này biến cái gì đó thành có thể này uh, coi cái gì đó là uh, là cấp thiết này đúng không rồi coi cái gì đó là uh, quan trọng này thì nó là cái cấu trúc này thì ở đây là mình sẽ hiểu đây là cho phép Kano ở đây nó chính là bằng với lại đề ký tự là cho phép Yomito đự là đọc, đọc được đúng không? Đọc thông tin thì nó sẽ là Yomito đự. Yomito đự nếu như mà mình à, dùng là mình có hiểu theo cái nghĩa là gì là đọc để lấy thông tin, à, đọc để hiểu à, vấn đề thì nó chính là Yomito đự là cho phép đọc một cách chính xác cái C độ đây là cái mức độ chính xác là 99% những cái thông tin khách hàng bằng tiếng Nhật thông qua cái việc là sử dụng cái ứng dụng công nghệ là uh, ờ, OCR thì khi mà bắt gặp một cái keyword mới uh, trong IT thì các bạn sẽ lên Google các bạn search thôi các bạn để là OCR là cái gì trên Google là các bạn có thể tìm ra được ngay nó là cái gì và nó không hề khó trong cái việc là mình đi tìm hiểu về định nghĩa hoặc đấy là cái công nghệ hoặc đấy là cái gì đấy thì rất là đơn giản lên trên Google là mình có thể tìm ra được hết thì ở đây chỉ đơn giản là sử dụng cái công nghệ OCR cho phép đọc chính xác tới 99% thông tin khách hàng bằng tiếng Nhật thì là cái độ khó của cái dự án này nó là như vậy tiếp đến là cái tô xạ ở đây nó chính là công ty tôi đúng không hoặc là cái ờ, solution solution là đây là cái cái giải pháp đúng không cái giải pháp của công ty thì sẽ là gì đây uh, test thì ở đây cái từ này uh, mình cũng không biết cách đọc <laughs> chính xác nó là gì đó là gì uh, Tesserat đúng không? Uh, library を調整し AI と組み合わせて精度を上げることでアプリケーションを構築 là sẽ xây dựng app đúng không xây dựng một cái app thì cô trích cự ở đây nó chính là xây dựng đúng không xây dựng cấu trúc lên một cái app à, bằng cách là gì nâng cao cái cái cái mức độ chính xác à, bằng cái à, khi mà kính kết hợp Kumiose ở đây là kết hợp với lại cái công nghệ AI à, tiếp đến là cái từ Chose ở đây nó chính là à, điều chỉnh đúng không ví dụ như là mình sẽ dùng trong trường hợp là mình đang có một cái mình đang có một cái a rồi bây giờ mình sẽ không phải là đập bỏ hoàn toàn nó đi mà mình sẽ thêm thắt rồi mình sẽ chỉnh sửa này uh, để sao cho cái a đấy nó gọn gàng hơn hoặc cho cái a đấy nó tốt hơn hoặc là để cho cái a đấy nó phục vụ cho một cái khác hiện tại giờ cái a nó đang phục vụ cho một mục đích này nhưng bây giờ mình chô c mình điều chỉnh nó đi mình làm thêm bớt rồi mình chỉnh rồi mình căn chỉnh rồi mình chỉnh sửa sao cho nó uh, phù hợp với lại một cái b chẳng hạn đấy thì nó chính là dùng cái từ chô c là điều chỉnh thì cái từ library ở đây nó chính là thư viện cái thư viện ở đây nó được dùng ở trong cốt đúng không thì trong cốt của mình nó có một những cái thư viện và mình sẽ điều chỉnh cái cái thư viện trong trong ờ, cốt đấy để mà ờ, xây dựng lên một cái app nâng cao cái eh, mức độ chính xác khi mà đọc thông tin uh, bằng cách kết hợp với lại cái công nghệ AI thì cái phần đọc uh, thông tin này uh, Yomi Toru này thì nó chính là đọc những cái thông tin text những cái ký tự ở trên ảnh nên là mình sẽ cần phải uh, có một cái uh, gọi là gì một cái app một cái hệ thống làm sao mà có thể đọc được một cách chính xác cái cái cái cái cái thông tin mà uh, ở trên cái file ảnh đấy thì cuối cùng ở đây nó chính là cái thành quả của cái công ty chúng tôi đúng không thì là thành quả khi mà phát triển cái dự án đấy với cái solution đấy đúng không với cái giải pháp đấy thì là đã đã làm được gì là sezona kaihatsu niyotte application no 求める99%の精度を確保し製造な開発によって顧客の期待に応えたlà khi tai ní cô tai được ở đây nó chính là đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng à, ní tệ đây nó chính là bằng cái cách là phát triển đúng một cách bình thường từ seizo này cũng rất là hay dùng luôn ví dụ như là đăng nhập thành công này seizo ni login dekimashita là cũng là thành công này bình thường bình thường ở đây nó có nghĩa là bình thường gọi là ok không vấn đề gì đúng không thì mình sẽ hiểu đây là phát triển được một cách bình thường và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng à, tiếp đến là cái từ kakuho đây là đảm bảo được có là cái dự án này cái project này cái hệ thống này nó đã đảm bảo được cái mức độ chính xác là lên tới 99% à, ờ, theo cái yêu cầu của cái app đấy cái hệ thống đấy phải yêu cầu à, đọc được cái thông tin trên cái file ảnh đấy một cách chính xác đến 99% và đã kakuho nó đúng không? Đã đảm bảo được cái mức độ chính xác đấy và phát triển được một cách bình thường, đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng. Như vậy là cái phần vừa rồi chúng ta đã cùng với mình như vậy là mình đã cùng với các bạn à, đọc một cái à, đoạn à, trong cái phần quảng bá về dự án và có nắm bắt được một số các cái từ mà mình nghĩ là cũng rất là thông dụng à, và mong rằng là nó sẽ có ích cho các bạn mình nghĩ là những cái phần này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những cái bạn mà đang hiện tại làm computer hoặc là những cái bạn nào mà đang đi phỏng vấn chẳng hạn thì cũng có thể à, bắt gặp đâu đấy trong những cái buổi phỏng vấn à, trong cái phần dịch nói hoặc là dịch viết của mình thì hãy tận dụng và hãy sử dụng nó thật hiệu quả nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Jenny